H2 cộng U2 bằng bao nhiêu? À, bằng 2H2O Tốt nghiệp tại Học viện Ăn Vạn chuyên ngành vạch mặt bóc phốt mà tôi phải đi làm cái việc như thế này Có gì để mai Bố mày đang mệt Ngày mai trừ Vợ chồng con dậu nó đi phượt sang là Hay mình nghỉ một hôm Cả nhà mình đi KFC nhá ừ, <laughs> ừ. Nở có sốt lắm đâu bão đến nơi rồi lại còn thích đi đu đưa ở nhà mẹ cha mày nước gì mà nóng thế nữ đàn ông không biết thương vợ thì chỉ được uống nước lã đun sôi thôi mày bị ngáo à ngáo mày khỏi nhà bà ngay trước khi bà úp thẳng cái bát này vào món mặn ông bà ta có câu để vợ lên đầu là trường sinh bất lão đây là một câu chuyện buồn mày mày mày dám đánh đâu hả mày mày dám mày mày cụ ba trông cụ giống cái gì dài bin tê Anh Chí đấy à? Bà nhà đuổi tôi ra khỏi nhà Mà chẳng nói rõ đầu đuôi như nào cả Tôi khổ lắm anh Chí ạ à. Phận làm trai 12 bên nước Buồn thì nó đục Mà vui nó cũng đục nốc ừ, Cụ bá uống đi Và khi hai mảnh đời khốn cùng gặp nhau Họ quyết tâm đứng lên để đòi lại sự công bằng cho một nửa nhân loại Và chuyện gì đến sẽ đến